Con cái chúng ta giỏi thật Nhà văn Aziz nesin Bức thư thứ 21 Con cái chúng ta thật là kỳ diệu Istanbul ngày 30 tháng 1 năm 1964 Geneva, bạn viết hay lắm Đọc thư tôi hình dung được hết khung cảnh hội họp cha mẹ học sinh ở trường bạn Rất thú vị Tôi sẽ cố tìm dịp may để nghe qua cho biết. Bà tôi chẳng bao giờ có thị giờ đi họp đâu bạn ạ. À. Đi làm suốt ngày ở nhà máy, tối về đến nhà bà tôi đã mệt lử rồi còn gì. Có hôm ba tôi còn phải làm thêm nên về nhà rất muộn. Chỉ có ngày Chủ nhật bà được nghỉ nhưng lại còn bao nhiêu là việc dồn lại cần sức lực khỏe mạnh của ông giải quyết. Những chuyện gia đình khác do một tay mẹ tôi lo hết Chính vì thế mà cả mẹ tôi cũng chẳng bao giờ đến trường để họp hoặc hỏi han về sự học tập của tôi. Bây giờ tôi xin báo cho bạn một tin sốt dẻo và vô cùng quan trọng. Thần đồng của chúng tôi đã đoạt giải nhất. Tất nhiên, nói như vậy bạn chưa thể hiểu được tôi định nói gì đâu. Thần đồng của chúng tôi là ai, bạn có biết không? Đó là Phatos, em gái tôi ấy mà. Chủ nhật trước có một cuộc thi bất ngờ, một cuộc tranh tài giữa sáu kỳ phùng địch thủ là sáu thần đồng trẻ. Theo ý tôi thì thần đồng của gia đình tôi đã chiến thắng vẻ vang, bỏ xa các đối thủ khác. Tôi có một ông chú và một ông cậu. Chú tôi có hai thần đồng, còn ông cậu thì chỉ có một. Chủ nhật vừa qua, cả chú và cậu tôi cùng đem vợ con đến nhà tôi chơi. Chẳng hiểu có sự sắp xếp nào mà cả một ông kỹ sư cùng làm ở nhà máy với ba tôi và một ông hàng xóm hôm ấy cũng đến chơi. Mỗi người đều mang theo một thần đồng nổi tiếng cả. Như thế, chỉ trong một ngày Chủ nhật nhà tôi đã vinh dự có tới 6 thần đồng thế giới. Bạn thử hình dung xem hôm đó nhà tôi như thế nào. Chú tôi có thói quen, hễ nói chuyện với ai là y như rằng ông khen mấy đứa con theo lời chú kể thì cả hai đứa, chú thím đẻ ra đều rất khác người. Lần nào đến nhà tôi chơi chú cũng có chuyện của hai đứa nhỏ để kể. Trời, các bác có biết mấy hôm trước thằng nhỏ nhà em nó làm gì không? Thật khó mà tin được. Nào có gì đâu, khi chú tôi đi làm về, đứa em họ tôi mang cho ba nó đôi dép đi trong nhà hoặc cất cho ông một đồ vật gì đó. Thế mà chú tôi kể đi kể lại kể mãi. Ông ấy ngạc nhiên và tấm tắc khen đứa con suốt buổi. Làm sao mà một đứa trẻ ở tuổi nó lại nghĩ ra chuyện đó cơ chứ? Nó biết mang cho tôi đôi dép đấy các bác ạ. À. Đồ dép đấy. Thử nghĩ mà xem, nó thông mình biết bao. Nó biết đúng lúc đó tôi phải đi dép chứ không đi giày. Không, nói thật chính xác ra, đó là một thần đồng chứ đùa, không thể khác được. Genep thân mến, bạn có biết cậu bé thần đồng ấy bao nhiêu tuổi không? Nó lớn hơn em gái tôi một tuổi và sắp đi học rồi đấy. Thế mà nó lại biết mang cho ba nó đôi dép để đi trong nhà. Kỳ lạ quá nhỉ? Chú tôi quá đề cao đứa con thần đồng làm ông kỹ sư có mặt cũng phải sốt ruột. Trời, tất cả trẻ con ngày nay đều như vậy đấy. Ông ạ, à, sao chúng ta còn ngạc nhiên nữa? Ví như con bé cháu nhà tôi đây này, chưa đầy 7 tuổi mà nó đã biết nói tiếng Pháp rất hay. Thật thế sao? Đúng là không thể tin được. Vâng, đúng thế đấy ạ. À. Cháu nó nói tiếng Pháp rất trơn tru và hay lắm kia. Hồi thằng nhỏ nhà tôi đúng là thần đồng tuyệt diệu rồi, khỏi phải bàn cãi gì nữa. Chú tôi tiếp. Nhưng cháu lớn lại cũng rất kỳ lạ, một hiện tượng hiếm đấy bác ạ. À. Một hôm, Tôi đi làm về nghe bà xá mách Em chịu thôi, không bảo được con mình đâu Con nó lớn rồi, suốt ngày đi đá bóng ngoài phố Em gọi mà nó có chịu về đâu Mình đi gọi nó về giúp em đi Tôi ra phố tìm cậu con trai Và gặp nó ướt mềm vì mồ hôi Và nước, nó rửa cho mát Tôi gọi nó Lại đây Nhưng nó tản lờ như không nghe thấy Tôi chạy tới định lôi cô cậu về nhà thì nó đã bỏ chạy nhanh như gió. Ôi chừng nó bé thế mà chạy nhanh ghê gớm, kỳ lạ quá các bác ạ. À. Ông hàng xóm nhà tôi không chịu kém xen vào. Vâng, đúng thế, cháu gái bên nhà tôi cũng vậy, thật là tuyệt, thật là kỳ diệu. Chú tôi đang say sưa đâu có chịu để mất cơ hội dễ thế Ông vội vàng tiếp tục ngạc nhiên về đứa con kỳ diệu. Xin lỗi là tôi ngắt lời ông, tôi đang kể thế nào nhỉ? À vâng, tôi đuổi, cháu nó chạy. Cứ như thế mãi mà tôi không bắt được cu cậu. Tôi la lớn, về nhà ngay, không mày chết với tao. Nghe tiếng tôi quát nó không chạy nữa. Nó quay lại nhìn tôi và... Các bác có biết nó nói gì không? Này, Sao ông cứ bám lấy tôi như đĩa thế Cái gì kỳ vậy Ông là mẹ tôi chắc Trời ơi các bác có thấy sự thông minh chặt chẽ trong câu nói ấy không Tôi cười thầm Lý lẽ gớm nhỉ Thật là một thứ logic bằng thép Người lớn chắc gì đã nghĩ ra được một câu như thế Khó mà tìm được những từ ngữ chính xác như vậy Chú tôi kể và cười thoải mái Chú ấy vừa cười vừa ngắm cậu con quý tử vẻ thỏa mãn lắm. Ông cười to đến nỗi những người khác muốn giữ lịch sự cũng phải cười theo. Ông kỹ sư thân ái chúc mừng chú tôi, nhưng tôi chả biết có bao nhiêu phần trăm thật tình trong câu chúc ấy. Hoàng hô, con trai ông thật là thông minh hiếm có. Chú tôi rất thỏa mãn. Vâng, ngài còn chưa biết chứ, mặc dù còn bé Thế mà cháu nó đã rất thông hiểu sự phân công lao động trong gia đình chúng tôi. Nó không chịu làm những việc nội trợ bếp nút mẹ nó sai đâu. Nó bé hơn tôi một tuổi, cậu em họ rất kháu nên tôi cũng yêu quý nó. Nhưng theo tôi, những việc nó làm hoàn toàn là những hành động hỗn láo với ba mẹ. Thế mà chúng tôi lại có vẻ khuyến khích nó. Ông hàng xóm hồi nãy bị ngắt lời cảm thấy đã đến lượt mình, lên tiếng. Ngay từ bây giờ, cháu gái bên nhà tôi đã là một họa sĩ thật sự rồi. Vâng, nếu các bác được thấy những bức họa của cháu thì phải biết. Các bác sẽ chẳng tin vào mắt mình đâu. Những người đã xem cháu vẽ đều rất kinh ngạc. Thật, tôi chưa thấy ai như nó. Mẹ cô bé nói xen vào vẻ sợ hãi. Ôi, tôi sợ lắm các bác ạ. À. Liệu đó có phải là điềm dữ không? Sao cháu nó tài giỏi sớm thế à? Ông cậu tôi không chịu kém cũng nhảy vào cuộc Tôi không biết vì sao trẻ con bây giờ chúng nó đều là thần đồng cả Sao chúng nó giỏi thế nhỉ? Ông nói với vẻ rất kinh ngạc và bắt đầu khen cô con gái còn nhỏ mà biết hát cực kỳ hay Cả ba tôi cũng không chịu nhường nhịn nữa Ồ cháu Phà Tos nhà tôi sẽ là nghệ sĩ ba lê đấy các bạn ạ à lúc này đang rất thịnh hành điệu nhảy trích chứ gì. Đấy, cháu Phà Tos nhảy điều đó hay lắm. Nhìn cháu nó nhảy đẹp đến nỗi chỉ muốn chạy lại nhéo cho nó một cái. Tuy nhiên, mẹ tôi có vẻ không thích. Mẹ tôi bảo, Thôi đi, tôi chẳng muốn con gái trở thành phụ nữ đâu. Bà tôi nói cho mẹ tôi yên tâm. Ồ, em không hiểu rồi, vũ nữ là một chuyện, còn nghệ sĩ ba lê lại là chuyện khác. Con gái chúng ta sẽ là nghệ sĩ ba lê cơ mà. Dù sao tôi cũng chẳng muốn cho con gái mình ở trần trước công chúng, tôi chẳng thích thế. Bạn có biết tôi suy nghĩ thế nào về sự khoe khoang này không? Nó giống như việc tự nhiên có người nói. Con trai tôi vừa tròn 20 tuổi, mới ngày nào cháu còn đeo vú mẹ Thế mà nay nó đã nói giọng đàn ông chững chạc Đòi tôi cưới vợ cho nó Tôi ngạc nhiên quá thể Một đứa trẻ ngần ấy tuổi đầu mà bé biết nói thế Gớm, trẻ con thời này giỏi thật Tôi nghĩ thế đấy bạn ạ à. Có lần một bà hàng xóm khoe với mẹ tôi là con bà mới một tuổi rưỡi mà đã biết đi Và bà ta ngạc nhiên lắm Tôi nghĩ thầm một đứa bé đã một tuổi rưỡi rồi không tập đi thì làm gì bây giờ? Không lẽ nó phải tập bay chắc? Trẻ con làm cái gì cũng lạ, cũng rất đáng ngạc nhiên. Một đứa bé lên ba tập nói cũng là một việc kỳ lạ. Mà nó nói chứ đâu có tập sủa. Ông hàng xóm nhà tôi có một cậu con trai tên là Tarik đã học trung học. Hôm ấy ông tâm sự với mọi người. Hồi nhỏ, cháu ta rít nhà tôi cũng đã từng là một thần đồng rồi đấy. Thế mà chẳng hiểu sao càng lớn cháu nó càng dốt đi. Chú tôi hỏi ông ta vẻ quan tâm. Cháu đã làm gì ạ? Trong khi ông hàng xóm kể chuyện ta rít cho mọi người, tôi cũng chú ý nghe và tôi đã nhận ra rằng do bị đòn roi thúc bách nhiều quá mà cậu bé dần dần trở nên dốt nát, đần độn Ngày hôm đó, các ông bố bà mẹ có vẻ rất muốn cho mọi người mau chóng được thấy những khả năng phi thường của mấy đứa con thần đồng. Cậu tôi không nhịn được, vội ra lệnh cho cô con gái lên 5 tuổi. Nào, con gái ba, con hát cho các bác nghe đi, con hát lên xem nào. Cô bé uống éo làm điều không chịu hát. Ừ, không, nào con gái ba, nào cục cưng của ba. Ừ, con không hát đâu. Mợ tôi nói chen vào. Mấy cháu nhà tôi đều có khiếu âm nhạc, cả hai đứa đều đã biết đánh đàn piano. Ở đây mà có cái piano, cháu lớn sẽ đánh cho các bác nghe một khúc nhạc rất hay. Cậu tôi vội sửa sai cho vợ. Không phải khúc nhạc mà là khúc nhạc em ạ. À. Ôi, xúc khúc, cái gì mà chả được. Quan trọng là con nó biết đánh. Tôi cũng đã từng rất có khiếu âm nhạc, các cháu giống tôi như đúc. Cậu mợ tôi cố sức bắt con bé hát một bài. Rồi mày sẽ biết, nếu không hát, mẹ không cho mặc cái áo đầm đẹp nhất ấy đâu. Mẹ không cho mặc thì thôi, con chẳng cần. Còn bé vẫn không chịu hát Cậu tôi phải dỗ dành nó À nếu con hát một bài hay Bà sẽ mua cho con một hộp kẹo sô-cô-la thiệt là to Miếng mồi hấp dẫn có vẻ tác dụng Cô bé ân thuận Con hát bài gì bây giờ hả ba? Nó hỏi Bài gì cũng được Hay à, hay là bài à, Tôi để hòn đá lên xe đi Cậu tôi giúp cô con gái bằng cách gõ một cái vung như người ta đánh nhịp trống. Còn mợ tôi thì vỗ tay bắt nhịp. Giọng cô em họ tôi đang lên cao quá không hát được. Mợ tôi liền hỗ trợ bằng cách hát theo. Nói đúng hơn là cô bé hát theo mẹ. Phải cố gắng lắm mới nghe thấy giọng con bé. Vì mợ tôi hát và cậu tôi gõ vùng to quá. Đến xứ Pera lắm gái làng chơi chỉ cần nháy mắt dăm bảy cô theo hát xong cô em họ tôi được mọi người vỗ tay hoan hô nhiệt liệt nhưng hình như vẫn chưa vừa ý mợ tôi tâm sự với vợ ông kỹ sư tội nghiệp con bé mới bị cảm lạnh hôm nay cháu nó bị mất giọng đấy không sao bác ạ à, cháu có giọng hát tốt lắm Đến lượt chú tôi ra lệnh cho cậu con trai Nào, con hãy ngâm một bài thơ thật hay để cho các bác nghe Cậu bé sợ quá, trốn tích vào tận góc tường Nào, con trai của ba, nào Mọi người nài nỉ, thuyết phục mãi Nhưng chú bé vẫn không chịu nhúc chích Chú tôi điên tiết quát ầm lên Đọc đi, đồ mất dạy Chú em họ tôi òa lên khóc, nước mắt chảy dài, nó vừa nức nở vừa bắt đầu ngâm thơ. Đúng hơn, chú Thiếm và cậu em tôi cả ba cùng ngâm thơ. Khi em tôi quên một câu thơ thì đầu tiên chú tôi nhảy sổ vào rồi đến Thiếm tôi. Em tôi đọc Chú, chú mèo, chú mèo của em Chú tôi Nào, sau đó thì sao? Hả? Thím tôi, hôm nay con làm sao thế? Thằng bé này lú lẫn rồi hay sao ấy? Con đọc tiếp đi. Em tôi đọc. Chú mèo của em, chú mèo của em. Chú tôi giận dữ. Mày có bao nhiêu con mèo hả? Thằng khốn kiếp kia. Mọi người phì cười, thiếm tôi bảo chồng anh đừng làm nó cuốn lên, cứ quát thế nó mụ người ra, làm sao mà nhớ bài thơ được. Cậu em tôi lại đọc Chú mèo của em, của em. Chú tôi nén giận. Còn, cậu em tôi chợt nhớ ra. Còn phải uống sữa, uống sữa, uống sữa. Thím tôi Mèo Em tôi Mèo Mèo Mèo Chú tôi Nói đi Em tôi Nói đi Thím tôi Nó còn đòi Chú tôi sốt ruột Chú mèo yêu quý Còn chưa biết ăn bánh mì Cũng chưa vồ được chuột Nào Thế sao chuột thì đến gì Em tôi nó chưa vô được chuột chú tôi hoang hô em tôi dễ thương thơ chú mèo nhỏ xinh đến đây thì cậu em họ tôi thoát nạn cả chúng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm không khí đỡ căng thẳng hẳn chỉ có chú tôi là chẳng vừa lòng với kết quả đó bắn cậu em tôi đồ con lừa thím tôi vẽ thương cảm Thằng bé xấu hổ đấy mà Tội nghiệp con tôi Bà vợ ông kỹ sư cũng lên tiếng Ôi trẻ nhỏ chúng nó hay xấu hổ trước người lạ lắm Các bác làm tình làm tội nó làm gì Khổ thân thằng bé Lúc chúng tôi vỗ tay hoan hô Cậu em tôi vừa lau nước mắt Vừa đi ra khỏi phòng Ông hàng xóm có thần đồng hội họa ra lệnh cho cô con gái con có mang theo tranh vẽ đi không? Nếu có, con cho các bác xem đi. Cô bé lắc đầu quầy quậy. Không, không. Mẹ nó vừa nói, nếu có thuốc vẽ và bút lông, cháu nó sẽ cho các bác thấy ngay khả năng phi thường của nó. Bà tôi có vẻ là một chủ nhà hiếu khách. Này con, con lấy cho em nó mượn hộp thuốc màu và cây bút lông đi. Bà tôi ra lệnh cho tôi. Trời, tôi mới giận làm sao? Tôi tức quá không nói lên lời. Nhưng làm thế nào được? Tôi phải cho nó mượn hộp thuốc vẽ quý giá mà ba tôi mới mua làm quà mừng năm mới cho tôi. Cô bé vớ được hộp thuốc màu liền ngồi vào bàn và nghiến răng nghiến lợi làm gì đó bằng cây bút vẽ. Vì giận và không muốn nhìn cảnh nó phá cây bút và hộp thuốc màu của mình, nên tôi cố tránh xa không thèm nhìn nó vẽ. Trong khi cô bé thần đồng họa sĩ làm việc, ông kỹ sư tranh thủ gọi cô con gái của ông nói tiếng Pháp như gió ra trình diễn. Ông ta nói những câu gì đó bằng tiếng Pháp. Còn cô bé chỉ trả lời Quy Nghĩa là vâng Ông kỹ sư hỏi một câu khác Cô bé vẫn trả lời như vậy Quy Bất cứ bà nó nói hoặc hỏi câu gì, cô bé đều trả lời một tiếng duy nhất. Quy. Đến khi ông kỹ sư nhắc con gái rằng nó đã nói quá nhiều khi rồi, thì con bé hỏi. Như vậy, bây giờ con phải chuyển sang non, phải không ba? Non, tiếng Pháp có nghĩa là không. Tất nhiên rồi, bây giờ con phải trả lời là non chứ bây giờ đến phiên nông. Thế là từ lúc đó, bất kể ba nó nói gì, cô bé kỳ quan ngoại ngữ đều trả lời nông hết. Tôi theo dõi rất kỹ tất cả, vì tôi đã quyết định sẽ kể hết cho bạn nghe diễn biến cuộc thi đặc biệt này. Rất tiếc là tôi biết tiếng Pháp ít quá, tôi chỉ học lõm một anh đang học trung học được một số câu đơn giản thôi. Ông kỹ sư ra lệnh cho con. Ferme la porte, có nghĩa là hãy đóng cửa lại. Cô bé phản ứng thật lạ. Quy, nó đồng ý đi đến chỗ bà mẹ và hôn một cái rõ kêu lên má bà ấy. Bà nó không vừa ý nhắc nó. Khi người ta bảo Ferme la porte thì đừng có hôn mẹ Lúc nào bà ba bảo Besulamer thì con hãy đến hôn mẹ. Bà vợ ông ta nói chen vào nhưng bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Anh đừng làm nó cuốn lên, còn tôi chỉ có thế thôi. Cô bé rõ ràng không hiểu liền hỏi. Thế con phải làm gì khi ba nói phẹt men la porter hả ba? Mẹ nó vội vàng giải thích, có nghĩa là con hãy đi mở cửa sổ ra. Thấy vợ mình sai lầm quá đáng, không dừng được, ông kỹ sư phải sửa ngay cho bà trước mặt mọi người. Em im đi, không phải thế mà. Nghe nói Overlaphania thì mới đi mở cửa sổ chứ. Đằng này người ta đã nói là Phật la bọc tơ có nghĩa là đóng cửa sổ lại, cơ mà. Bà vợ không chịu lép vế. Không phải thế anh ạ, à. hồi đi học người ta dạy em thế đấy. Mà trường em học là một trong những trường tốt nhất về ngoại ngữ đấy. Thế là một cuộc tranh luận sôi nổi giữa ông kỹ sư và bà vợ ông nổ ra quanh đề tài, đóng cửa và mở cửa sổ. Cuối cùng, bà vợ cáo tiết cho ông một bài. anh tưởng chỉ có một mình anh học tiếng Pháp thôi đấy. Em cũng đã từng học rồi và học giỏi nữa kia. Anh cứ hỏi mọi người ở đây xem có phải Phật Men la tơ là mở cửa lớn ra hay không. Này, anh không những chỉ học tiếng Pháp trong trường mà còn sống ở Pháp Quốc một thời gian nữa kia. Em cũng biết điều đó đấy. Lúc đó em chưa lấy anh. Hơn nữa em còn nhớ có lần anh kể khi vào một cửa hàng định mua cái su chiên cho em nhưng anh đâu có biết nói tiếng Pháp mà chỉ ra hiệu. Đến nỗi cô bán hàng không hiểu gì. Đáng lẽ mang thứ anh cần thì cô ta lại đưa cho anh một cái túi du lịch để đi săn. Ông kỹ sư kêu lên. Trời đất, cha mẹ ơi, em không nhớ gì cả. Em lẫn lộn tùm lum giữa Pháp và Đức. Chuyện anh đã kể cho em là xảy ra ở nước Đức cơ mà. Còn tiếng Pháp ấy à, anh mà mở miệng nói thì đến dân Pháp cũng phải há hốc miệng ra chứ đùa à. Ông hàng xóm sợ ông bà kỹ sư cãi lộn, muốn giảng hòa, bèn vội hỏi con gái ông. Sao? Con gái ba đã vẽ xong chưa? Cô bé đang mãi nghĩ ngợi điều gì mãi mới trả lời Xong Chợt mẹ cô bé kỳ quan hội họa thét lên làm cả nhà giật bắn mình Ôi trời ơi, mày làm gì thế hả con nợ kia Tôi vừa thay cho nó cái váy đầm mới tinh Thế mà các bác xem nó làm cái gì thế không biết Thần đồng họa sĩ bồi thuốc vẽ lên khắp người từ đầu tới chân Tôi xót ruột quá, thế là hộp thuốc vẽ của tôi đi đứt Ông kỹ sư như không để ý gì đến tai nạn cô bé gây ra lớn tiếng khen bức vẽ. Ồ, cháu vẽ đẹp quá, cô bé ạ. À. Bức tranh mà ông ta khen chả ra hình thù gì. Chỉ có ba tôi cố gắng khen theo ông kỹ sư. Có lẽ ba tôi muốn là một người chủ nhà tốt bụng chăng? Cuối cùng đến lượt Fatos. Em gái tôi phải vào cuộc. Nó cần phải tỏ ra cho mọi người biết nó là ai. Chắc chắn cháu sẽ trở thành một nghệ sĩ ba lê nổi tiếng, tôi đảm bảo điều đó. Ba tôi đặt vấn đề giới thiệu và kêu gọi cô con gái. Nào, con gái cưng của ba, nhảy một điệu tuyết cho các chú các bác xem nào. Phatos trốn vào một góc nhà và không chịu đi khỏi đó một bước. Nào, con gái ba, nhanh lên. Phatos xấu hổ cúi gầm mặt, đứng yên trong góc để kích thích nó Ba tôi vừa đánh nhạc bằng miệng, vừa nhảy một điệu mà ông gọi là tweet. Cùng nhảy với ba tôi có cả vợ chồng ông kỹ sư. Họ vỗ tay đánh nhịp và kêu gọi em gái tôi. Nào cô bé, nào Fatos, nhảy đi. Nó vẫn đứng im, mặt cúi gầm như một kẻ phạm tội. Mẹ tôi kéo Fatos ra khỏi góc nhà, mọi người mới vỡ lẽ Lúc đó mẹ tôi la ầm cả lên Trời đất ơi, nó bậy ra quần rồi Vừa bế nó đi rửa ráy, mẹ tôi vừa cằn nhằn Mắng mỏ nó thậm tệ Bà tôi hơi ngỡ ngàng vì tai nạn không lường trước được ấy Chưa bao giờ nó như thế, không hiểu sao nó lại hư đốn ra như vậy Vợ ông kỹ sư, cái bà giỏi tiếng Pháp ấy, an ủi ba tôi nó trẻ con không ạ? À? Trẻ con đứa nào chả thế Có lẽ cháu nó xấu hổ quá Vì thế nó mới Cuộc thi giữa các thần đồng xuất chúng đã diễn ra như vậy Theo tôi nhận xét thì Phatos của chúng tôi xứng đáng đoạt giải nhất trong cuộc đua tài gây go ấy Khi khách khứa đã về hết, tôi nói với ba Ba ơi, con đã học được một câu rất thú vị trong sách và có ghi lại Bà có muốn xem không? Rồi tôi đưa cho ba tôi câu viết đó như sau Lẽ tự nhiên của tạo hóa là con lừa thì thồ và kêu Còn con người biết nói Thế mà một số người lại ngạc nhiên khi nghe tiếng rống của con lừa Nó không rống thì nói như người chắc Bà tôi hoặc không hiểu thật Hoặc không muốn hiểu hỏi tôi có vẻ sắn giọng Cô định nói gì với câu viết này? Trẻ con phải là trẻ con không giống người lớn được ba ạ. À. Ba tôi quát giận dữ. Thôi đi mày, đừng có dạy khôn. Bạn xoay nép thân mến, như thế cuộc thi ở nhà tôi cũng đâu có kém hội nghị cha mẹ học sinh chỗ bạn. Đợi tin tức ở chỗ bạn, Ahmed. Bức thư thứ 22 Em yêu quý Ankara ngày 3 tháng 2 năm 1964 Ahmed Rất cảm ơn bạn về bức thư ngày 30 tháng 1 của bạn Tôi đã nhận được lá thư đó đúng ngày đầu kỳ nghỉ tháng 2 Đọc nó tôi đã cười nhiều đến nỗi nước mắt chảy ràn rụa Trước đấy ở nhà tôi, bà chị gái đã từng được coi là một thần đồng Tuy nhiên ít lâu sau, ba mẹ tôi nhận ra rằng hiện tượng thần đồng chẳng liên quan gì đến chị tôi. Lòng khát khao có một thiên tài trong gia đình đã lụi tàn theo năm tháng. Vì thế, tôi và Martin được ba mẹ để cho yên thân không bị coi là các kỳ quan thế giới. Đọc thư bạn, tôi lại nhớ lúc chị tôi đang được ba mẹ coi như là một thần đồng. Hồi đó tôi chưa đi học và Martin thì chưa sinh, Mỗi buổi tối đi làm về tuy mệt, ba tôi vẫn bù đầu dạy tiếng Pháp cho chị tôi. Mặc dù đã cố gắng hết sức, ba tôi vẫn không thu được chút xíu kết quả nào. Cả một tuần, chị tôi cũng không học thuộc được một đoạn thơ ngắn. Tôi tuy không phải học, nhưng vì cứ chơi quanh quẩn gần đó, mà lại thuộc lầu lầu đoạn thơ ấy lúc nào không hay từ đó tới nay, đã bao nhiêu năm mà tôi vẫn còn nhớ như in những câu thơ đó. Thật ra tôi chẳng biết đoạn thơ ấy nói gì, nhưng nghe mãi thành ra thuộc, thế thôi. Thế mà chị tôi thì không thể nào thuộc được. Bà tôi đọc đi đọc lại rất to và nhiều lần đến nỗi không những mẹ tôi mà cả bà hàng xóm cũng đã thuộc đoạn thơ tiếng Pháp ấy. Thế mà chị tôi thì lại chẳng nhớ. Chị ấy đọc lên nghe cứ như người ta nói tiếng Trung Quốc Một hôm, có nhà sư phạm là bạn ba tôi đã từng đi nghiên cứu ở châu Mỹ về Thấy bà tôi cố gắng dạy chị tôi không thành công bèn khuyên Học ngoại ngữ là môn rất đặc biệt, đòi hỏi khả năng Anh không nên ép buộc cháu cứ phải học tiếng Pháp Khi tôi còn ở Paris, tôi đã thấy có những kẻ ở Pháp Quốc cả năm trời Và chẳng thèm học chút xíu tiếng Pháp nào Ngược lại, có những người Pháp tìm đến các quán cà phê để học tiếng Thổ Nhĩ Kỳ của những người hầu bàn. Một số người có khiếu học tiếng nước ngoài, còn số khác lại có việc tài dạy người ngoại quốc học tiếng mẹ đẻ của mình. Có khi cháu gái của mình thuộc loại người thứ hai thì sao? Mỗi đứa trẻ có một khả năng nào đó tiềm tàng trong người nó như cái mầm chưa nhú. Trước tiên, ta phải phát hiện cái mầm cây ấy đã sau đó mới đến công việc chăm bón cho nó lớn lên. Theo lời khuyên đó, ba tôi chuyển sang cho chị tôi học đàn violon để tìm cái mầm tài năng còn xấu kín. Tiếc thay, cái mầm vẫn không chịu ló ra qua các giờ học nhạc. Bà giáo dạy đàn violon chán nản nói, Còn bé có cái giọng mới khiếp chứ, đến làm điếc tai người nghe chứ không vừa học nhạc mà nó chẳng phân biệt được các nốt đô hay si gì cả. Còn bé lẫn lộn cả tiếng kẹt cửa và tiếng đàn violon thì thật là quá nể. Chị tôi đúng là như thế đấy. Có khi vô tình người nhà làm bể cái ly trong bếp thì chị ấy lại chạy ra mở cửa vì tưởng nhầm khách đến nhà gõ cửa. Với đòi tài âm nhạc như thế thì học đàn hát làm sao được? Hồi chị còn học cùng trường tôi Có lần tôi nghe cô giáo dạy nhạc kêu lên Thôi, cô bé ơi Có lẽ em đừng hát trong dàn đồng ca nữa Nếu không các bạn em sẽ hát sai hết cả Chị tôi hát đã sai Mà lại hát quá to Làm mọi người hát theo Ba mẹ tôi cho chị chuyển sang hội họa Nhưng vô ích Ba mẹ tôi cũng không tìm thấy tài năng vẽ trong con người chị Chị ấy được chuyển sang học múa ba lê. Lần này, những bài học múa ba lê có lẽ có tác dụng thực tế rõ nhất. Trước khi đi học múa, chị tôi rất hay đụng chạm đồ vật trong nhà khi chị đi lại trong nhà. Sau lớp múa ba lê, cái bàn, cái ghế và các đồ vật khác không bị chị tôi động đến nữa. Đúng là ba mẹ tôi đã cố gắng hết sức mình để tìm cái mầm tài năng ẩn giấu quá kỹ trong chị tôi. Vì không có chút kết quả nào nên cả hai người đều chán nản. Khốn khổ vì chạy vậy mệt nhọc, ba tôi thở dài nói với mẹ tôi. Thôi, hãy để xem sao đã. Bây giờ hẳn cứ để cho nó học hết phổ thông đi. Đến trường, chị tôi cứ tàn tàn học 2 năm một lớp. Đến năm thứ hai ở trường trung học có nguy cơ chị tôi phải học đúp hai lần nghĩa là phải học tới 3 năm một lớp. Không muốn phá vỡ truyền thống đã xử từ bé, nên chị tôi bỏ trường luôn, không chịu đi học nữa. Mẹ tôi tự an ủi. Như vậy nghĩa là con gái tôi có khiếu nội trợ. Đó là cơ hội cuối cùng để chị tôi bộc lộ năng khiếu. Tuy nhiên, ngay cả lần thử thách này, chị tôi cũng không qua khỏi mà chính mẹ tôi không cho chị tôi qua kỳ thi chứ ai. Nhưng đúng là chị tôi không có khiếu bếp nút thật, thức ăn nấu dở đã đành, chị tôi còn làm lộn xộn hết cả đồ đạc trong bếp. Chị tôi chỉ cần húy hoái trong bếp độ 5-10 phút là chẳng một đồ vật nào ở nguyên chỗ cũ. Đến nỗi cuối cùng mẹ tôi cấm, không cho chị bén mảng vào chỗ nấu nướng của mẹ nữa. Sau cùng, mẹ tôi dẫn chị đến cho một chuyên gia tâm lý học xem xét Ông ta kêu lên Trời ơi, các người làm gì cô bé thế này? Hết thử thách này tới thử thách khác Khiến nó bị thui hết cả mọi khả năng Thật đáng tiếc Tốt nhất các người nên để cho nó yên thân Từ đó trở đi chị tôi được yên thật Ba mẹ tôi không còn thúc ép gì chị nữa Và cũng nhờ thế mà chị tôi có tiến bộ rất nhiều Tôi và Mentin được ba mẹ phó mặt cho trời. Ba mẹ tôi đã quá mệt mỏi khi đi tìm tài năng của chị tôi, lại thêm chán nản vì liên tiếp thất bại nên chẳng còn thiết gì tìm tòi ở tôi và Mentin nữa. Nếu ba mẹ tôi chịu khó để tâm đến Mentin, tôi tin rằng sẽ tìm được cái gì đó ở nó cũng nên. Bởi vì tôi thấy Mentin bị máy móc lôi cuốn một cách rất đặc biệt. Nói chung, nó thích tất cả các loại máy móc trong nhà tôi. Nó đã làm hỏng dần dần từ máy thu thanh, máy giặt đến máy cạo râu, máy ảnh của ba tôi. Có lần, Mentin đã tháo một bánh xe nhỏ trong đồng hồ treo tường để vào cái máy quay đĩa hay một cái ốc ở máy may để sáp vào cái máy ghi âm và còn nhiều chuyện tháo lắp lạ lùng khác. Ba tôi gọi những tìm tòi đó là những trò ngớ ngẩn những nghịch phá tai hại. Nhưng tôi thì tôi hiểu Mentin làm tất cả những trò đó với hy vọng sẽ phát minh ra một loại máy hoàn toàn mới. Tiếc thay, chẳng có ai giảng sải và hướng dẫn cho nó. Về mặt thần đồng thì ở khu nhà tôi cũng không thiếu. Ngay bên hàng xóm, một người bạn của ba tôi cũng có một thần đồng tên gọi là Nuten. Thần đồng này nổi tiếng trong lĩnh vực ăn uống. Nếu có cuộc thi ăn uống nào tổ chức cho trẻ con, chắc nó phải chiếm giải nhất. Chỉ một bữa, mình nó đã ăn nhiều hơn cả nhà tôi năm người cộng lại. Ấy thế mà mẹ nó vẫn luôn luôn than vãn. Chẳng biết làm sao, mấy ngày nay cháu chó tên nhà tôi biến ăn quá. Rồi mẹ nó ra sức tẩm bổ, cho nó uống thuốc kích thích tiêu hóa, ngon miệng và đủ các loại vitamin dầu cá để cho cháu ăn được nhiều. Còn bé Newton ngày càng béo tròn ra, trông nó giống hệt một cái cây cải bắp. Trời, đôi chân của nó mới ghê chứ, ấy thế mà ba nó thì trái ngược hẳn, ông ấy trông khẳng khiu như que củi ấy. Đôi khi ba mẹ Newton cần đi đâu đó, nó liền bị gửi sang nhà tôi. Trái lại, ba mẹ tôi nếu muốn đi xem phim hoặc giải trí gì đó thì Mentin lại phải sang chơi bên nhà Newton. Bà tôi không muốn để nó ở nhà vì nó hay húy hoái nghịch máy thu thanh hoặc tủ lạnh. Mà tôi thì nào có cấm được nó. Nó cứ khẩn khoản, năn nỉ hoài. Chị cứ để em ráp thử xem, em lắp một cái đồng hồ trên nồi áp suất để coi lúc nào thức ăn sẽ chín. Mãi tôi cũng mềm lòng và đồng ý và thế nào men cũng sẽ làm hư hỏng một đồ vật gì đó. Tối hôm nay, ba mẹ và chị tôi đi xem phim, nên tôi và Mentin phải sang chơi bên nhà Nuten. Ba đứa chúng tôi cùng nhau chơi trong phòng Nuten. Tôi đọc truyện cổ tích cho Mentin và Nuten nghe, rồi chúng tôi lại chơi xúc xắc. Cứ như thế, rất vui suốt buổi tối. Chợt, Nuten kêu khát nước và chạy đi tìm nước uống Lúc trở lại, nó gọi chúng tôi một cách vội vã. Chị với Minh tin lại mà xem, ba mẹ em đang cãi nhau. Lại mà xem nhanh lên chị. Em gặp ba mẹ đang cãi lộn mà Thế này chị ạ, à, em sang phòng khách tìm nước uống. Khi chồng thấy em, mẹ nói với ba. Anh thân yêu, anh yêu quý, hay những câu thân mật khác. Nghe thế là em biết liền Mỗi lần ba mẹ cãi nhau, thấy mặt em là lập tức hai người đổi cách xưng hô với nhau thành thân yêu, quý mến để khỏi ảnh hưởng xấu đến em. Em biết chắc chắn là lúc này ba mẹ em đang cãi nhau đấy. Nào, chị lại mà xem. Thôi, chị về đây. Ba mẹ chị chắc cũng xem phim về rồi. Không muốn hưởng ứng lời mời mọc của Nuten, nên tôi nói như vậy. Trước khi về, tôi phải vào chào ba mẹ của Newton. Và phòng khách, tôi đã chứng kiến một cảnh rất tức cười. Nếu biết trước như vậy chắc tôi sẽ không vào đó. Nhưng đã lỡ bước chân qua cửa rồi, không thể quay ra được. Bà của Newton đã nhìn thấy tôi, dưới chân là mảnh vụn của một cái bình vỡ. Mẹ Newton đang cào có, còn bà nó có một vết xước như bị ai cào trên má. Trông thấy tôi, Bỗng nhiên ông nói với vợ Em thân mến, nhặt giùm anh cái bình vỡ đó lên Anh lỡ tay đánh rơi Mẹ Newton giật mình Sao, con nó vào à? Bà ấy hơi quay đầu lại Không thấy Newton mà lại nhìn thấy tôi Bà ấy mắng cho tôi một trận Tại sao cháu vào mà không gõ cửa? Bác đã nói bao nhiêu lần vào phòng phải gõ cửa kia mà rồi bà ấy âu yếm nói với ông chồng đang nhăn nhó vì đau. Anh yêu quý, em pha cho anh một tách cà phê nhé. Ừ, em thân yêu, cho vừa vừa đường thôi nhé, tình yêu của anh, em đáng yêu quá. Một chiếc dép của mẹ Nuten chẳng hiểu sao lại nằm trên ghế bành, gần ngay chỗ ông chồng. Nuten đứng ngoài cửa nói vào, Mẹ ơi, Chị Senep và Mentin chào ba mẹ để đi về đấy mẹ ạ. À. Bà Nuten đưa tay lên ôm má, mặt còn hơi nhăn nhó vì đau đớn, vờ ngạc nhiên nói. Không biết tại sao tôi lại trượt chân bị ngã. Chúng tôi đi vội về nhà, Mentin đã ngủ rồi, còn tôi ngồi viết thư trả lời cho bạn. Tôi đã nghe tiếng ba tôi ho, cả nhà đi xem phim về rồi. Tôi hy vọng mùa hè này chúng ta sẽ gặp nhau. Chúc bạn mọi sự tốt lành. Thân mến, Janet. Cô Nhi xin mời các bạn cùng đón nghe những bức thư tiếp theo của Janet và Ahmed gửi cho nhau ở các video kế tiếp. Các bạn nhớ nhấn like, subscribe và chia sẻ kênh cho Phương Nhụy nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.